Xin chào quý khách hàng của mua bán nhà đất Nam Định. Hôm nay Hà Anh gửi tới quý khách một ngôi nhà 3 tầng với diện tích 56m, lô góc đường Hoàng Văn Thụ và đường Hồ Tùng Mậu, được thiết kế xây dựng chắc chắn thoáng hai mặt, rất thuận tiện cho việc kinh doanh buôn bán như cửa hàng tự chọn, cửa hàng thực phẩm sạch, trung tâm làm đẹp, tiệm nail, tóc. Tầng 1 được thiết kế thông sàn, từ tầng 2 trở lên mở rộng diện tích sàn sang hai mặt trước và hông 1 mét, sàn tầng 2 và 3 rộng 70 mét. Thiết kế 3 phòng ngủ một phòng thờ, sân thượng được thiết kế thoáng có thể làm nơi giao lưu cuối tuần của gia đình và bạn bè. View thành phố rất đẹp hoặc có thể làm quán cà phê tận dụng nguồn thu nhập ổn định. Quý khách có nhu cầu mua nhà vui lòng liên hệ cho Hà Anh qua số điện thoại 0935 758 758 để được tư vấn miễn phí hoặc không mua xin vui lòng ủng hộ xem, like, chia sẻ, đăng ký theo dõi. Hành động của quý khách là động lực rất quý giá với Hà Anh. Hà Anh xin trân trọng cảm ơn quý khách và các bạn. Kính chúc quý khách và các bạn luôn vui vẻ bình an, hạnh phúc.